Em uh, Tony Tiến xin chào quý anh chị nhé Đây cận cảnh bắt ong à, mật tự nhiên các bạn nha trên mái nhà nhé Đây là hai anh em đang à, uh, đốt hương cái bánh Có bánh đây rồi quý chị nhìn không biết là nhìn nó rõ không ạ Em đã zoom lên nhé Vì cận cảnh bên bên kia không thể quay được ạ Rất mong quý anh chị xem ủng hộ em nhé Cách bắt ong mật và tìm chú các bạn nhé Đó gọi rồi gọi rồi bằng đang cầm lên Hả? Hả?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 giật cấp đó cái đi bắt êm tưởng rằng nghe cần chi phải anh nghe nói viên quan vừa viên cứu <laughs> bắt được tháo ngói ra rộng ra bắt được quan trọng là nhìn tí nữa mình cắt bánh xong là mình tìm chúa xem con chúa ở đâu á quan trọng là nhìn con chúa gom nó dễ đó cái bánh bật này các bạn này đưa nó sâu sâu cho não luôn đấy anh bằng đứng ấy luôn giờ đứng đấy nhìn đấy thôi đó như quý chị thấy đấy giờ chúng ta bắt ờ, nên anh em nên ờ, có, ít thương hoặc là ít thuốc nhé thuốc thuốc ờ, hút đấy phải lên wow thao tàu lên như đó đời không bay tàu lên không nhưng mà có khói thì không sợ nữa thôi đấy mật này mật đây các bạn nhé mật tự nhiên đấy nhá anh vừa bắt anh để ý xem con chúa đâu ạ mình sống với ông thì mình thấy đó nó thường đi trầm vàng ăn ong mật tự nhiên trong rừng luôn nó bọn em sẽ mở rộng ra dần thì quý anh chị nhìn thấy rõ ổ này nghe ít quân anh chưa biến ra đây cái gì <laughs> à bọn đi bán này không cái ngon viên ngói thì chịu rồi gần quá chịu rồi không mở được ừ. ở trong thế ngói này nó hơi bị à, khó cắt các bạn nhé <laughs> hả ăn thử mật tự nhiên đi bác ngon đấy mật đây mật tự nhiên đi. ôi đây quân đông không anh chưa ít à đó mật kìa mật chảy kìa bạn thấy không mật chảy kìa còn mật cái bánh con mật mật nó mới chảy xuống đó chính rồi ừ. dính rồi dính rồi đó là độ cái hương đâu rồi hương để đâu rồi mà không thấy khói mình nghĩ đủ mà chết chỗ mẹ chết mình chết họ rơi xuống một cái cầu dưới này chết này anh đắm đấy cái đống này đắm chỗ này đắm chỗ một cái cầu kìa đấy quý anh chị đấy một cầu đó cái này tự nhiên nhé ừ. ừ. không rớt nó hút lên nó ăn lên mà con lặng nó rút thôi ít thì anh trường nhỉ hả ít quân hả ít quân không được nhiều quân không nó vẫn nuôi được giờ gom vô thì gọi lại gom mua cái mũ á bỏ nó ông tự tạo không thì xin chúa cái đó đơn giản mà ông à không đi mà biết cách chứ không biết cách tách đàn anh hiểu chưa chu kỳ tách đàn nó tách đàn cái này kỹ thuật mà cái đấy phải hỏi chuyên gia này chuyên gia đặng trường đây các bạn nhé nó như bắt ong đây không cần uh, gọi là đội là mũ nón đội nón đây không cần phải bịt mặt các bạn nhé ong đực rồi à? chú chưa thấy nhỉ còn bánh nhá anh anh bằng ơi anh bằng anh bằng đưa xô cái cái kéo rơi dao của nó mũ mũ à? mũ gì có chỗ đồng chứ không thấy chua là ừ, chưa à, thấy à, à có để đều để đó để nhưng mà không biết rơi mấy rơi mấy ngày rồi rơi rơi cái bánh mấy ngày anh nói chục ngày mà cái mũ này mũ ông đức ông đức ừ. cái ông đức đó ông đức ừ. cái ừ. cục cũng ngon rồi ba mươi ba mươi ừ. dính anh chưa hả dính rồi Dâu màu. Lấy lấy lấy cái cái lấy lấy, lấy cái cái ô ô, khúc này xuống bò này bắt cái ô khúc năm đó không? Ờ, có mật trong thì lấy. Có mật này. Không còn bánh nữa, còn một bánh nữa để cắt đó. Còn một bánh nữa để bắt chủ yếu nhìn chúa. Tôi cắt đi được rồi còn nhìn con chúa chứ. Đây cận cảnh à, mật ong các bạn nhá. Anh đã bị chích à, một đôi con rồi, không vấn đề gì cả. Anh chuyên gia chích mấy chú con làm gì đâu. sức đề kháng anh khỏe rồi quen rồi chích ừ. tránh chích vào mắt thôi điên là tối nay đi giao lưu mà anh để cho mắt nó sưng nên nó, bọn nó nhìn nó cười chứ cười ấy. <laughs> ông chích thì nhìn nó <laughs> khó chịu lắm có giữ được không có giữ được không hay là rơi bánh đấy nước nước ít tí đó bằng nước, nước. Đó, anh bỏ ra hết đây, tất cả có mấy cầu Hóc ờ, tự vâng. nhiên được. tay tay à, vâng. à. sợ nó gãy gãy ngói gãy ngói không không để đấy để đấy không cần đang anh ngói ra chứ đấy ngói ra nhìn để nhìn xem tướng chỗ nào chưa nhìn thấy tướng nuôi ngang qua về anh được không nuôi về bên anh nấc lên không vỡ vỡ ngói vỡ viên đấy là nguy hiểm lúc nó không mắc bụng đây này khơi cái mẫu đi Lấy lấy cái chứ đó khúc cái mẫu đi Ừ, ừ nó bị à, khúc cái mẫu đi khúc mà tụi nó đấy ờ. Thán vô lấy lại tôi cũng lòng nó, ông đang bay ổ này còn ít các bạn nhé ổ này chắc được à, khoảng tầm bát tô thôi rồi cái này ra mà bắt được chú chứ không thôn tù không cái này đi có cái tí đó coi búa cái gì cứng để gõ một viên ngói một tí thôi có cái mẫu này là hàng tuôn đã nó bị cái mấu mà hả ngói đập ngói thì vậy bể quay lá chim lên lắm đấy anh nghĩ rằng còn phải có một cái cây tỉ nữa trên năm ngoái vừa đến vừa em vừa táo vừa năm ngoái Dạ, hồi thấy đấy nè đồ cổ đấy ừ mình thấy cả đồ độ đấy năm ấy mùa hè đi mà đang chiều nổi rồi thích á nóng quá nhưng mình cũng nóng nha Thế hôm nọ tôi ngồi tôi uống hôm hôm tôi uống một kêu loạn mà, anh à, loạn nói anh biết là anh cái chi lên anh phục cái ngõ lại nắng quá đúng rồi quay đi quay về à. một cái tổng kia bỏ lên anh anh đi đồng bắt không nó vẫn về đây này cổ khác về đây này nắm nếu về trong vật phải phá trong đi lại về còn nghỉ còn nắm vẫn đi không nó có điểm lên mồi là nó quen ong người mùi nó quen là nó làm tối thôi em hiểu thế cả đốc cái máy tuột một vọt trống cầm đi đó cầm đi sau tuột nó ngửa ngửa vết ngói này trước nhìn nhìn xem cái, quân các bạn thấy này giờ ngói mình nhìn thấy hả lấy cái nắp lấy cái nắp cháu tay đây cái rớt tay tôi mắc không phải ngói đi nó phải tay hôn bén dính tuấn tuấn tuấn tuấn nó đi gần thế à đi tắt qua gần thế à mật đó ăn không ăn mật tự nhiên không đây những quý chị này miếng bánh mật tự nhiên nè đó có một xô đấy đây quân này em đang quay quân đấy nha say mật đó ăn mật là say mật Gất thì cho anh ăn một cốc là anh đọa ấy, nhìn vậy như một cốc. Hả? Một cốc uống bia Đây như bạn này mật này. Đó. Đó là mật nha các bạn nhé. Đây đây. Rồi ờ, kia. Mật đấy bánh mật ạ. Để hết giờ thì quân đấy nhá, để gom quân như các bạn nhé. Chụp nhiều hơn. Hả? To ly tiến sân đòn, rút tút, rút tút. Không phải phát trên phay đâu. Và cái bánh rơi đây. Này, à, cái bánh rơi kìa. Có mật, có mật. Vẫn còn mật trong á. Vẫn còn mật trong đó. Không phải không nữa đó. Rơi cả ba bốn bánh luôn. Các bạn này rơi nó rơi à, bánh nha. Mật con mà. Ờ rớt dưới. Rồi quy trình đã hết. Cắt ừ. hết rồi các bạn nhé. Giờ chuẩn bị em à, gom quân nhá Hết chưa? Hết hết uh, ờ, mật rồi đó. Rồi cuối video em à, Tony Tiến à, xin phép ở đây nhá, dừng ở đây xin quý chị xem và hãy ủng hộ kênh Tony Tiến ạ. À. Em phải chụp vào cái mặt đây nhá. Dân nghiệp dư anh chuyên nghiệp được khác nhá, sợ nó trích rồi ạ. Quý anh chị hãy tặng em Tony Tiến một like nhá và ai chưa bấm nút chuông, anh chị em bấm nút chuông để người đầu tiên nhận được video từ kênh của Tony Tiến Sơn Đòn nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.